à, Xin kính chào tất cả mọi người Đã tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang ngày hôm nay à, Như video hôm trước mà Giang có đăng tải lên uh, cái căn nhà nhém vàng ấy là Mình cũng đã trả cái tiền công thợ à, Bao nhiêu mét vuông căn nhà này Tổng căn nhà này là 70,1 mét vuông là số tiền mình gửi là tiền công thợ là 500 nghìn một mét vuông Bán thẳng cơm không nuôi là hết 36 triệu thì mình cũng đã gửi rồi à, hôm sau thì thợ về ấy. tiếp tục làm đấy thì à, mình lên trên này để xây à, cho em vào là cái chỗ tét nước với lại là khoan chỗ tét nước ấy khoan để mình bắt vào đó cái tét nước để cho gia đình em vào nữa là xong hoàn thiện là ngày sau mình lắp cái cửa này đấy thì mình à, cũng đã đặt cửa hôm qua rồi nhưng phải đợi 3 ngày sau mới có cửa đó là dạ, mình sẽ lắp cửa là hoàn chỉnh và sẽ công khai tài chính ở video sau để cho tất cả mọi người biết ờ, về căn nhà em vàng em mỉ nhé thì ờ, số tiền của Giang hiện tại nhận được của các mạnh thường quân trong và ngoài nước là 95 triệu 026 ngàn đó và cái tiền vật liệu thì Giang cũng ờ, đã ghi hết đầy đủ rồi đến hiện tại mình mua vật liệu là hết 70 triệu tiền vật liệu và 36 triệu là tiền công là hết 106 triệu rồi và cái tiền cửa mình đã đặt là hết ờ, uh, 6 triệu tiền cửa Đấy, 6 triệu là mình hết ờ, tổng phòng căn nhà là, là 112 13 ờ, triệu Đó. thì tổng số tiền đang nhận được là 95 triệu đấy thì Giang cũng xin thông báo với tất cả mọi người video ngày hôm nay để cho mọi người biết hơn thì mình cũng đang nhờ anh Tu là ấy, lên giúp mình xây cái cái ấy nước cho gia đình nhé. giờ thì mình sẽ đi à, quay qua cho mọi người trong căn nhà này nhé bậc thềm thì mình à, làm ra như này trước nữa thì mình sẽ đang à, bắt đầu xây cho mình vào áo mặt trước là cho em vào hai vợ chồng trong này thì giang cũng bảo là hai vợ chồng là quét nước xi si. đó quét một lớp nước xi si để cho nó chắc do là trong nhà em vàng là chưa có hệ thống điện chưa mà lắp điện vào được nên là hơi tối một chút mọi người thông cảm đây, đây là phía bên buồng ngủ và hai vợ chồng và mình sẽ làm một cánh cửa đi vào nhé mọi người nhé thì buổi chiều đây chưa được uh, sáng mình thể nhìn uh, toàn bộ bên này là cửa sổ do là em vải em làm cái mái ra thêm hai lớp nữa hai hàng tấm nữa đâm cho nó hơi uh, gọi là mỹ quan mình nói là nó bị che mất cái tầm à, khuất của mắt đấy nó không không được đẹp lắm che cái mái và cũng rất là nhiều người comment bảo là đập này ra nó rất là mát và là sau này mình sẽ dùng được rất là nhiều việc ấy đấy có người thì bảo nó hơi thấp che mất mái thì nó hơi xấu nó không được thoáng ngân nhà thì ánh sáng nó ít đấy thôi thì uh, vợ chồng làm thì à, sau này để củi hay cái gì đó tùy đây là đấy này. ngủ hai này đó, mọi người nhé sau này mình lắp nó cửa sổ người có thể nhìn kỹ hơn đó là của em này ừ rất là tiện lợi mọi người nhá đây là cái mặt tiền nhé đấy mọi người xem trong nhà đây là mặt tiền này phía bên này sẽ là cái cửa nhà bếp để đi ra vàng này đang ngủ Hôm qua là do em đi đấy là liên hoan cho thợ ấy uống rượu rất là nhiều nên <laughs> say đang ngủ rất là rất mệt hôm nay thì à, giang vào chú là làm cái chỗ thoát sàn rửa trong hai vợ chồng chỗ này con đục hai lỗ hôm nay chắc là mình chưa lắp được đâu mai mình bắt đầu lên à, ấy lắp hoàn thiện cho gia đình bên này là bếp lò này. hai cái ô thoáng này nói chung là trong căn nhà trên này rất là mát luôn mọi người chung là mình đã giúp gia đình thì mình sẽ cố gắng là giúp cho nó hoàn thành lắp được cánh cửa còn giường ngủ thì chắc chắn là mình nói với gia đình là không còn tiền để mua giường đâu à, sau này vảng và có tiền đi làm về cố gắng làm ăn thì có tiền ờ, về mua cái giường tủ cho vợ và làm cái nhà vệ sinh đây cái này mình xây đây. Đó, ok được và cao đấy được đấy Ừ, một hàng gạch nữa thôi đây để mình lắp cái chân này Chật chết nước này lên Nó sẽ bắt vào đây luôn là xong phía đằng sau thì à, đây là mình cũng bắt hết rồi chất nước rồi ở phía đằng sau thì mình cũng à, hôm nay có mấy đứa cháu nghịch vẽ vời ra đây cái nền sau con này hai vợ chồng sẽ làm cái rãnh thoát nước và quả là cái rãnh thoát nước đào xong đỏ túc tắc thì mình sẽ xây một à, hàng nước nó thấm không vào nền nhà như vậy nói chung là rất kín Đó. đi xung quanh căn nhà luôn nhé tóc này gạch thì à, mình à, nói chung là gạch nó thừa một chút thôi để gia đình sau này là vàng đi kiếm về à, có tiền là sẽ làm cái nhà vệ sinh sau Đấy. còn là mình sẽ hoàn thiện căn nhà cho em vàng mỉ thôi còn gạch thì thừa sẽ đủ con nhà vệ sinh đấy trước là mình cũng tính là làm nhà vệ sinh cho em nhưng mà do là tiền nó có hạn đấy ừ, trả tiền công rồi là tất cả mọi thứ nữa nên nó hơi đắt một chút nhưng không sao cả mọi người ạ mong rằng là tất cả mọi người là tiếp tục là đăng ký ủng hộ kênh Giang cũng là chia sẻ để tất cả mọi người biết về à, những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao và mong rằng là những chia sẻ những cái yêu thương của tất cả mọi người sẽ đến tay được tất cả những uh, quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước để có thể là giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn này Đấy. rất là tốt có lẽ là buổi chiều nay thì là giang cũng uh, xin phép mọi người là mình uh, về rồi cái bàn thờ thì uh, chính cửa nhà thì chưa ấy đâu mọi người có bắn xong thì uh, hai cái lỗ mà bảo hơ mông là gọi là ma gà đấy là ma nhà mọi người nhé tục thì em vảng em cũng đã nghe lời là bếp làm bên này không không cúng ở trong à, không làm bếp ở trong nhà đó có là nó sẽ hỏng căn nhà ấy sau này thì dần dần là cuộc sống của em sẽ thay đổi mong rằng là như vậy văn minh hơn như à, đồng bào dưới xuôi <clears throat> và vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé ở những ờ, video tiếp theo ngày hôm sau mình nên hoàn thiện cho em vào là mình sẽ công khai tài chính à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo chào nhá Wow.